Trước tiên thì em sẽ kể cho các anh, chia sẻ cho các anh nghe về sản phẩm gọi là mì ăn liền Nghĩa là sử dụng là sẽ có hiệu quả ngay lập tức Và sau khi quan hệ xong thì nó sẽ trở về trạng thái ban đầu Ờ, chai xịt giúp kéo dài thời gian quan hệ chống tình trạng xuất tinh sớm cái chai xịt này là bảo đảm rất an toàn một cái là xuất xứ từ Mỹ và cái này xuất xứ từ Canada cái này bốn trăm rưỡi và cái màu đen này là ba trăm bảy nếu mà các anh cảm thấy thời gian quan hệ của mình quá ngắn thì các anh mua chai xịt này sử dụng cam đoan luôn là sẽ kéo dài thời gian quan hệ lên ít nhất là 30 phút mỗi hiệp à, cái sử dụng thì đơn giản thôi các anh chỉ cần xịt thuốc vào lòng bàn tay bôi đều lên khắp đầu và thân dương vật thì ờ, để tầm chừng 6 phút khi đó thì cái dương vật nó đã thấm thuốc rồi chúng ta sẽ rửa sạch rồi bắt đầu quan hệ yên tâm là vợ chỉ có chết mê chết mệt cam đoan luôn là nếu mà cam sử dụng nó chỉ tác động lên người nam giới không ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng cũng như là sinh nở và không ảnh hưởng đến người phụ nữ à, nếu mà các anh ờ, anh nào mà cảm thấy là mình bị rối loạn cương dương muốn quan hệ nhưng mà không thể nào căng cứng được hoặc là tuổi tác cao rồi nhiều khi mình cảm thấy mình bất lực quá thì các anh có thể là mua kẹo nhân sâm kẹo này giá là một trăm rưỡi một viên à, các anh à, ăn một viên thôi nha đừng ham ăn hai viên nha một viên là đã có công dụng suốt 24 giờ rồi và sau khi ăn thì sẽ có người làm à, thấy hiệu quả ngay có người thì khoảng 15 đến 30 phút hoặc có người là một tiếng sau mới có hiệu quả nhưng mà các anh đừng nôn nóng hãy chờ đợi đi chỉ cần một viên duy nhất thôi là sẽ giúp các anh là căng cứng được nhiều nhiều lần trong ngày cảm thấy là mình sung sức sung mãn hơn kẹo này hiện tại khách quen đang gọi là kẹo thần dược dù là mệt mỏi người yếu người già lớn tuổi cỡ nào chỉ cần ăn một viên vào là khỏe như voi luôn bảo đảm luôn cái này là hiện tại là bên em đang bị cháy hàng anh nào mà đặt hàng thì cố gắng chờ đợi giúp em với nhá và giá một viên này là một trăm rưỡi nếu mà các anh muốn mua nguyên hộp 30 viên thì giá sẽ là 3 triệu rưỡi nhá à, em có cái sản phẩm viên uống đông trùng hạ thảo và củ nhân sâm giúp kéo dài thời gian quan hệ à, hỗ trợ điều trị yếu sinh lý và rối loạn cương dương cái này là sản phẩm giúp nuôi dưỡng lâu dài khi mà các anh mới sử dụng một hai tuần đầu thì chưa thấy gì đâu nhưng một hai tháng sau thì các anh sẽ cảm thấy sức khỏe nâng lên rõ rệt người gầy yếu xanh xao trở nên khỏe mạnh, ăn ngon miệng hơn, ngủ sâu giấc hơn, da dẻ hồng hào. Đặc biệt đó là cái chuyện sinh lý được cải thiện rõ rệt. Lọ này giá một triệu rưỡi với chiết xuất từ đông trùng hạ thảo và củ nhân sâm. Cam đoan luôn càng sử dụng người càng khỏe và càng hừng hực giống như kiểu là 17 18 tuổi vậy đó à, sản phẩm này dùng được cho cả người già à, dùng được cho những ai mà từ 18 tuổi trở lên và nhất là những người nào mà yếu quá thì chúng ta nên uống khoảng một ngày hai ba viên còn nếu mà cảm thấy không yếu quá thì một ngày một viên là đủ rồi nhá à, em sẽ chia sẻ cho các anh về sản phẩm gel titan giúp tăng kích thước dương vật anh nào đang mặc cảm vì dương vật của mình quá nhỏ thì đặt mua ngay cái lọ kem này lọ màu đỏ là giá bảy trăm rưỡi và màu vàng là giá 800 à, ờ, lọ màu đỏ thì sẽ giúp tăng được từ 0,5 đến 1 cm chiều dài dương vật giai đoạn tiếp theo thì nó sẽ tăng về chiều ngang là màu vàng thì giai đoạn đầu là nó sẽ tăng từ 0,7 đến 1,5 cm chiều dài dương vật và cũng như cái lọ đỏ thôi là giai đoạn tiếp theo thì nó sẽ tăng về chiều ngang và cam đang luôn là nếu mà các sử dụng cái này thì các sẽ cảm thấy dương vật ngày càng to khủng hỗ trợ điều trị yếu sinh lý rối loạn cương dương và tăng cái khoái cảm hơn trong cuộc yêu cái này xài rất là thích luôn nha và em có làm những cái uh, stream riêng để mà chia sẻ cũng như là cách tập thể dục về cái sản phẩm này à, các anh có thể là coi những cái live stream riêng biệt nha ừ, bây giờ thì em sẽ chia sẻ về cái nước hoa gợi tình à, em có ba loại nước hoa gợi tình đây một cái là mùi unisex tông mùi ngọt ngào một cái là mùi uh, thể thao nam tính mạnh mẽ và một cái là tinh dầu đậm đặc đã cái này à, hai cái chai này thì đồng giá 800 và chai tinh dầu đậm đặc giá là 1 triệu 2 anh nào mà đang cảm thấy là à, muốn um, dạng như là muốn ờ, gợi tình với người yêu nè muốn trở nên hấp dẫn hơn thì các anh có thể sử dụng một trong ba loại nước hoa này hoặc là những cái cặp đôi nào lớn tuổi rồi cưới nhau lâu rồi tình cảm nguội lạnh không còn đạt được cái cực khoái trong cái chuyện phòng the nữa thì cũng có thể sử dụng nước hoa này để tăng thêm cái cái sức hấp dẫn và tăng thêm cái khoái cảm Ờ, đối với cái chai ờ, tinh dầu đậm đặc này thì nó rất là tốt tại vì nó chiết xuất từ nhiều loại thảo mộc thiên nhiên rất là lành tính luôn nha không tác dụng phụ và cái hiệu quả của nó cực kỳ cao anh nào mà muốn đạt hiệu quả cao thì mua cái chai này một triệu hai còn anh nào mà muốn xích lại gần người yêu à, ờ, 10 bạn gái mới quen giúp cho hai người tiến xa hơn thì sử dụng cái này